Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 8 năm 2020. Như quý vị biết tuần ờ, trước thì ờ, là một tuần giảm điểm khá là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta có một phiên giảm điểm ờ, hơn 30 điểm ngay đầu tuần, sau đó là đan xen các phiên lên xuống. Thị trường của chúng ta đóng cửa với một mức giảm điểm khá. Thị trường chúng ta mở cửa 825, đóng cửa 898 giảm gần 30 điểm có thể nói xu hướng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là tiếp tục xuống giá những cái điều này nó đã để được thể hiện khá rõ ờ, một phần ờ, đợt xuống giá này ở thị trường chứng khoán Việt Nam là do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid leo thang và một phần nữa theo cá nhân tôi đánh giá là kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp quý 2 chưa thể hiện hết phần nào những cái khó khăn mà thị trường thách thức mà các công ty trên đang niêm yết trên sàn phải đối mặt nhìn chung thì chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn đang đi trong cái kênh giá giảm giá này thôi xuống chung sẽ là giảm giá nhé chúng ta sẽ không nên quá bất ngờ cái điều này thị trường chúng ta hoàn toàn nằm trong kênh giảm giá thôi chúng ta cũng không lấy gì làm bất ngờ cả Đó, kênh giá đang được thiết lập xét về tình hình diễn biến chung dịch bệnh thì chúng ta biết rồi à, thế giới hiện nay dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp chúng ta đã có hơn 18 triệu người là uh, nhiễm bệnh và gần 700.000 người tử vong rồi. Xét riêng quy mô của Việt Nam thì uh, chúng ta có 5 ca tử vong. Chúng ta nên nhớ nhé, toàn bộ lần ờ, diễn biến dịch bệnh lần trước là chúng ta không có một ca nào tử vong. Còn hiện nay thì chúng ta có 590 ca là nhiễm bệnh, 5 ca tử vong, 373 ca bình phục. Có một điểm lưu ý là đợt dịch bệnh này diễn ra thì nó diễn ra trải đều trên tất cả mọi ờ, rất nhiều tỉnh thành các thành phố lớn đặc biệt là các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Quảng Nam hoặc là hai thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá đợt dịch bệnh này sẽ khó khống chế hơn đợt dịch bệnh trước và cũng tương tự như các nước trên thế giới thôi. Việt Nam cũng sẽ không đóng cửa kinh tế một lần nữa mà chúng ta sẽ chọn phương pháp là đóng cửa từng phần bởi vì ờ, nền kinh tế vẫn phải vận động, xã hội vẫn phải hoạt động không thể nào cứ đóng cửa và tái cách ly suốt được do vậy cá nhân tôi đánh giá đợt dịch bệnh này nó sẽ có diễn biến khá là phức tạp à, chúng ta sẽ ghi nhận thêm nhiều ca tử vong nữa à, không phải là tôi bi quan nhưng cái này là cái bình thường thôi lần này thì là dịch bệnh của chúng ta đến từ nhiều nguồn một phần là cái cách ly ờ, cái nguồn nhập cư trái phép một phần nữa là khách du lịch tức là trong thời gian ủ bệnh thì đến chúng ta du lịch còn bây giờ khi lan bệnh thì cách ly xã hội nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều do vậy là có thể dịch bệnh đợt này nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp các cửa hàng bên cạnh đó thì chúng ta biết cái làn sóng mà ờ, sa thải công nhân diễn ra ở các ờ, nhà máy lớn các khu công nghiệp của thời gian qua cũng diễn ra rất là mạnh mẽ do vậy có thể nói là đợt dịch bệnh này sẽ là một đợt dịch bệnh nó sẽ kéo dài và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt nền kinh tế từ thế giới đến Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta biết là đối tác của chúng ta là các ờ, nước ờ, phát triển trên thế giới thì đa phần vẫn đang đóng cửa nền kinh tế hoặc là mở cửa từng phần. Nền kinh tế vẫn đang tê liệt mới hoạt động chưa hoạt động trở lại. Do vậy chúng ta có thể hiểu được là nền kinh tế thật sự gặp khó khăn và khi nền kinh tế gặp khó khăn nếu thị trường chứng khoán phản ánh đúng là hạn thực biểu nền kinh tế thì thị trường chứng khoán sẽ là theo xu hướng downtrend điều chỉnh đi xuống còn đấy là tại sao tôi dùng từ nếu bởi vì ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay là nó không phản ánh một chút nào về nền kinh tế hết đấy, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang tăng à, chỉ số Dow Jones thì vẫn đang đạt mức rất là cao 26.500 à, chỉ số Nasdaq thì vẫn liên tục lập đỉnh à, hết đỉnh này đỉnh khác chào mừng như thể Mỹ vừa lập được kỳ tích ạ nhưng thực ra chúng ta nhìn lại xem Mỹ có kỳ tích gì Mỹ chỉ lập được kỳ tích là nước có số người nhiễm bệnh lớn nhất thế giới 4,8 triệu ca. Kỳ tích của Mỹ nữa là có số người chết tử vong lớn nhất thế giới 158.000 người. Đó. Chứ không có kỳ tích gì à. Kỳ tích nữa của Mỹ là có GDP tăng trưởng âm lớn nhất trong vòng 80 năm nay, âm 32,7%. Đó. Kỳ tích nữa là Mỹ có hơn 40 triệu người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tính từ tháng 3 trở lại đây. Nói chung là Mỹ có rất nhiều kỳ tích nhưng kỳ tích về kinh tế thì đều là kỳ tích xấu. Còn duy nhất một kỳ tích của chứng khoán đó là lập đỉnh thôi. Nên có thể nói là hiện nay là thị trường chứng khoán Mỹ không phải là hàn thử biểu nền kinh tế nữa. Thế nên có lẽ chúng ta cũng không nên phân tích quá nhiều về thị trường chứng khoán Mỹ. Mỹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam đơn giản là bởi vì Mỹ bây giờ nó có đi theo kỳ quy luật kinh tế có đi theo quy luật thông thường nữa đâu mà chúng ta phân tích. Do vậy chúng ta chỉ biết là cái việc Mỹ đang đi ngược quy luật thông thường nó sẽ sớm phải trả giá khi quả bong bóng của Mỹ sẽ sớm nổ tan tuần qua thì ờ, Mỹ công bố thông tin nó khá là tiêu cực chúng ta biết là cuộc họp FOMC của Mỹ tuần qua thì ờ, Fed giữ nguyên lãi suất và giữ nguyên các chính sách kích thích kinh tế tuy nhiên cái GDP sơ bộ của Mỹ được công bố thì nó âm 32,9% chúng ta có thể nhìn trên chat này chúng ta biết là đây là mức âm lớn nhất chúng ta nhìn nhé toàn bộ năm 2009 mức âm lớn nhất theo quý của Mỹ chỉ là 6% còn đây là Mỹ có hai quý liên tiếp âm mà lại âm lớn nhất mọi thời đại điều này nó đang thể hiện là ờ, GDP của Mỹ ờ, nền kinh tế Mỹ thực sự gặp vấn đề vấn đề rất là nặng chứ không chỉ là gặp vấn đề đâu và hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ chưa thể hiện một chút nào cái vấn đề này lên có thể nói là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay tách rời hoàn toàn so với ờ, nền kinh tế thực đây là một vấn đề vấn đề là hiện nay là ờ, khó khăn nhưng chưa được thể hiện trên nền kinh tế trên thị trường chứng khoán còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta thể hiện rất tức thời kinh tế khó khăn thị trường chứng khoán của chúng ta lao dốc chúng ta biết là thị trường chứng khoán của chúng ta đã cách rất xa cái đỉnh ờ, nghìn hai rồi Đấy, chúng ta từ khi lập đỉnh nghìn hai giờ chúng ta cách rất xa mặc dù 800 và lúc thấp nhất là chúng ta sáu 600 rưỡi và có thể chúng ta sẽ tiếp tục chu kỳ chen chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta mới đang uh, bước vào cái quá trình chen đây chúng ta mới có sóng A sóng B bây giờ chúng ta đang nằm chúng ta đã có sóng C rồi đây là sóng 4 ờ, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái sóng 5 chắc chắn cái đáy sóng 5 sẽ thấp hơn cái 6 năm rưỡi đó còn khi nào chạm đáy thì chúng ta chưa thể biết được cá ừ. nhân tôi mạnh dạn dự đoán là đáy sẽ đâu đó rơi vào tầm quý 1 sang năm và ừ. đáy chắc chắn sẽ thấp hơn 6 năm rưỡi còn chúng ta chờ đợi xem nhé yeah. còn tất nhiên là trong quá trình tạo đáy tạo đỉnh thì nó còn đi lên xuống rất là nhiều nhịp đây chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều nhịp lên xuống nó không phải là một nhịp thẳng đứng đâu nhưng mà về bản chất nền kinh tế chúng ta biết rồi Quý 2 của chúng ta thì tăng trưởng GDP chỉ 0.38% và rất thể các quý còn lại trong năm cũng sẽ rất là khó khăn. Đấy, chúng ta vẫn kế hoạch tăng trưởng 3 4% nhưng có lẽ đó là rất khó đạt được. Cá nhân tôi đánh giá tăng trưởng chúng ta rơi vào tầm 1,5 đến 2% đã là đáng mừng rồi. Bởi vì bức tranh kinh tế thế giới nó rất là ảm đạm, nó không hề tươi sáng một chút nào hết. Chúng ta phải hiểu là cái đại dịch Covid hiện nay là chưa có hồi kết nhé chưa có điểm dừng đâu mọi thứ vẫn còn diễn biến rất là phức tạp đó là xét về thông tin cơ bản thôi còn chúng ta những nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên căn cứ phân tích kỹ thuật thôi nhé phân tích kỹ thuật sẽ là đường đi chính cho chúng ta phân tích cơ bản để chúng ta xác định xu hướng chính xu hướng chen dài thôi mà chen dài thì là đao chen rồi đao chen không cần phải nghĩ không cần quay đầu luôn thứ nhất trên chart tháng của vn index thì chủ chart ngày của vn index chúng ta hoàn toàn nhìn thấy xu hướng đang điều chỉnh đã báo đi xuống rồi do vậy nếu bây giờ có phục hồi có lẽ là nếu phục hồi lấp được cái gap tầm 825 830 này thì sau đó xuống chính vẫn là đi xuống do vậy là ưu tiên của chúng ta là canh những nhịp hồi mà bán hàng còn đương nhiên là quý vị nào mà có hàng thì tôi đã khuyến nghị bán hết cái ngày thị trường gần 900 rồi xuyên suốt trong một tháng vừa qua tôi chỉ nhắc quý vị là chúng ta đứng ngoài không phải lúc mua cổ phiếu còn quan điểm của tôi khi thị trường Dow Chen thì quý vị nên đứng ngoài cá biệt có một vài cổ phiếu thì quý vị có thể lựa chọn thôi cá nhân tôi tôi sẽ không mua lên khi thị trường đáo chen đối với vn 30 cũng tương tự vn index thôi nhưng thậm chí còn yếu hơn vn index chỉ số giảm mạnh hơn và xu hướng giảm cũng đang chỉ báo mạnh hơn nếu chúng ta kỳ vọng phục hồi thì vn 30 có thể lấp được cái gap vùng 770 đây cũng là điểm để quý vị có thể bán xuống thôi nhưng tôi e là khó đấy đối với hợp đồng chứng khoán phái sinh chứng khoán phái sinh của chúng ta chạy khóa là loạn trưởng đúng không có lúc thì dấn trước chỉ số có lúc thì chạy sau chỉ số có lẽ chúng ta cũng kỳ vọng nếu chỉ số chứng khoán phái sinh của chúng ta lấp cái gap là điểm để chúng ta bán xuống thôi thời điểm này thì chúng ta tuyệt đối không không hạn chế mua lên nhé Đó. nếu lấp gap thì chỉ số có phái sinh có thể lên được vùng này 662 665 sau đó đi xuống thôi 8 à, 762 765 nhé sau đó vẫn đi xuống hiện nay chỉ số đang ở 725 cá nhân tôi không khuyến khích quý vị bắt đáy đối với các nhóm cổ phiếu chủ chốt cái ảnh hưởng đến index đầu tiên là nhỏ họ nhà VIX thì VIX tuần vừa qua tăng khá ảo diệu nhưng theo tôi thì VIX hoàn toàn nằm trong quá trình downtrend thôi do vậy chúng ta cũng nên tránh VIX ra thế thôi VIX vẫn hoàn toàn nằm trong downtrend không có kỳ vọng gì cho VIX VIX sẽ không có điểm đáy đâu đáy của VIX hiện nay là chưa có xuất hiện và chúng ta tuyệt đối tránh xa VIX ra VHM VHM thì đang khá là ảo diệu các thông tin tốt xấu đan xen khá là khó đoán định nhưng có lẽ VHM cũng sẽ không tránh ngoài cái quy luật chung của toàn bộ thị trường sẽ vẫn tiếp tục là chen thôi Đó. quý vị nào sở hữu VHM thì canh nó hồi lên mà ra VRE cũng vậy thôi những cái khó khăn của VRE chưa thể hiện các chỉ học kỹ thuật thì đã nhấp nháy tín hiệu xuống rồi chúng ta cứ đi ra thôi trước đó VRE vùng 2728 tôi cũng khuyến nghị quý vị chúng ta nên bán hết không còn gì để kỳ vọng nữa đối với cổ phiếu Vinamilk cổ phiếu Vinamilk mới lập kỷ lục về kết quả kinh doanh tất nhiên Vinamilk vẫn đang trong quá trình downtrend chưa hề dừng nhá và dù lập kết quả kinh doanh hay không thì chúng ta nhìn Vinamilk vẫn hoàn toàn trong quá trình downtrend đó. Do vậy là Vinamilk sẽ tiếp tục mò đáy. Còn đương nhiên ngắn hạn Vinamilk có thể có nhịp hồi trước khi đao chén tiếp nhưng cá nhân tôi không khuyến nghị về bắt đáy. Đối với nhóm cổ phiếu hàng không, nhóm cổ phiếu thế giới thì rất nhiều hãng hàng không nộp đơn phá sản ở Việt Nam các hãng hàng không vẫn đang định giá quá cao. Đấy, Vietjet thì đang chuẩn bị ra cái xu hướng nó rất là xấu vậy nhá. Vietjet một khi bây giờ mà phá cái vùng 93 94 này có lẽ Vietjet rơi không phanh ít nhất Vietjet phải về vùng 70 may ra mới bắt đầu có lực hỗ trợ còn nếu thùng 70 nữa thì Vietjet sẽ đi về nơi rất xa không có điểm hỗ trợ đâu tốt nhất là quý vị tránh tuyệt đối tránh xa Vietjet ra nhá trước đó khi Vietjet ở 120 tôi khuyến nghị đi khuyến nghị lại quý vị là bán hết đi tránh xa ra quý vị nào mà ngoan cố thì tôi cũng chịu nếu quý vị giải thích là ngoan cố thì bằng ngoan ngoán cộng cố gắng thì tôi cũng chịu tôi cũng không có lời nào để nói cạn lời luôn Đấy. trước mắt thì Vietjet sẽ hướng về vùng giá 80 sau đó là 70 nhá kể cả về 70 tôi không khuyến nghị quý vị bắt đáy bắt đỉnh gì đối với Vietjet hết đối với Vietnam Airlines thì thật sự là có một điều thần kỳ Vietnam Airlines thì đang đứng trước bờ vực hết tiền hoạt động Đấy. đề nghị chính phủ hỗ trợ uh, tiền được hoạt động tôi cũng không hiểu cái sóng vừa rồi lý do gì mà Vietnam Airlines tăng được gấp đôi nữa tăng từ 17 lên 30 những người đầu tư mà ngồi Vietnam Airlines ở 30 có lẽ đợi 5 năm nữa không biết có về điểm hòa vốn không Vietnam Airlines sẽ tiếp tục xuống giá thôi đây sẽ là một ngành ảnh hưởng rất mạnh đặc biệt là dịch bệnh càng lan mạnh thì ảnh hưởng ngành hàng không càng mạnh nhé cá nhân tôi đánh giá chúng ta cứ tránh xa Vietnam Airlines ra thế thôi chúng ta sẽ xét đến nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu ngân hàng Vietcombank đã giảm rồi bạn nhá từ 90 xuống 76 đấy là tát nhẹ nhàng thôi cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục giảm giá Vietcombank sẽ tiếp tục giảm giá mốc tiếp theo Vietcombank sẽ hướng đến 65 xa hơn là 56 cá nhân tôi không khuyến nghị bắt đáy cổ phiếu ngân hàng thời điểm hiện nay bởi vì ngân hàng sẽ rất khó khăn trong thời điểm 6 tháng cuối năm 6 tháng đầu năm thì ngân hàng còn dư âm của tín dụng cũ nhưng 6 tháng cuối năm sẽ bắt đầu phản ánh vào cái nợ xấu tăng lên và lợi nhuận trích lập dự phòng tăng mạnh lợi nhuận ngân hàng chắc chắn sẽ giảm BIDV cũng vậy thôi cái ngày BIDV ở 41 43 tôi khuyến nghị quý vị bán hết rồi giờ thì 36 tương lai BIDV sẽ hướng về 30 nếu mà vượt hạ 30 có lẽ BIDV không còn đáy phải chờ đến 20 mới có hỗ trợ BIDV thì ra cái chat rất là xấu rồi đối với ngân hàng công thương ngân hàng công thương thì chat cũng xấu nhưng mà nó lại đỡ hơn hai người anh em của nó một tí có lẽ vì nó ở độ cao gọi là thấp hơn nên nó có độ lì nhất định thế thôi quán tính nhất định ngân hàng công thương thì cũng sẽ tiếp tục thôi ờ, tuần sau thì không biết có giữ được mốc 20 hay không MBB Ừ, cái mốc 15 hiện nay đang tạm giữ MBB Còn phá qua 15 thì 13 hay 12 không biết Nói chung trên hành trình về mệnh giá của MBB thì nó không có gì bất ngờ Có lẽ nếu MBB về được mệnh giá thì nó sẽ có lực hỗ trợ cực mạnh ở đó Techcombank một trong những ngân hàng sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề do bất động sản đi xuống ờ, nợ xấu sẽ tăng lên cộng với lại ờ, nói chung là Techcombank cũng sẽ không giữ được mốc 18 đâu 16 hay 15 thì tôi không biết nhưng nói chung là cũng tránh xa ra thôi đối với ờ, HDB ngân hàng phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh cũng ra chỉ báo rất là xấu rồi Đấy, có lẽ là sẽ sớm tìm về 20 thậm chí phải 20 thôi Việt Nam thịnh vượng cũng vậy Đấy. Ờ, kỳ tích là VB Bank nhịp ờ, khủng hoảng trước là tăng được lên 28 nhịp vừa rồi cũng rất là mạnh mẽ tăng lên 25 nhưng giờ đã cán đích 20 rồi có lẽ sẽ sớm xuống dưới 20 thôi đáy 17 sẽ với gọi thôi đối với Sacombank mốc giá 10 Sacombank có hai lần tăng lên được 1025 là do có đồn đoán là Sacombank có một đại gia rất lớn bất động sản vào uh, thâu tóm hiện nay chưa thấy xuất hiện thông tin chính thống gì cả nhưng việc Sacombank đứng được ở trên mệnh giá nó là kỳ tích rồi có lẽ cái mệnh giá này sẽ sớm bị xuyên thủng thôi nói chung là cổ phiếu ngành ngân hàng là ra tín hiệu khá xấu vậy lưu ý nhé chúng ta nên tránh cổ phiếu ngân hàng ra thời điểm này thời điểm này không phải là thời điểm bắt đáy bắt đỉnh gì hết cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ đao chen quý vị nào lướt ván giỏi thì cứ lướt thôi còn quý vị nào mà không lướt ván giỏi sợ say sóng tốt nhất là ngồi ngoài chúng ta làm quan sát viên thì sẽ không được tiền nhưng ngược lại sẽ không mất tiền giai đoạn này là giai đoạn giữ được tiền là may rồi đối một số cổ phiếu lớn khác đơn lẻ ví dụ như Hòa Phát Hòa Phát thật sự là vừa chia xong đấy nhưng nói chung là có lẽ tất cả những cái gì tốt nhất của Hòa Phát là đã xuất hiện rồi hai đỉnh lập ở vùng 28 bây giờ thì chắc là Hòa Phát sẽ là trên đường hành trình về dưới 20 thôi về đầu 1x thôi chúng ta cũng nên tránh Hòa Phát ra Tập đoàn Bảo Việt Tổng thì sau nhịp hồi lên 50 bây giờ thì chắc là đi xuống thôi lại tìm về 3x thôi hiện nay đang 40 rồi mắt trước mắt sau cũng đi nhanh lắm các bạn ạ từ 50 xuống 30 là gần chia đôi tài khoản đấy đối với Mansan Mansan thì lại về 50 rồi không biết là vùng đáy 4647 nhịp trước có có hỗ trợ được không nếu 4647 mà thủng thì có lẽ Mansan sẽ tìm về cái mốc 40 cá nhân tôi đánh giá quanh 40 là mốc hỗ trợ mạnh của Mansan đấy đối với nhóm cổ phiếu dầu khí thì PVGAS chúng ta biết rồi nhịp vừa qua nhóm cổ phiếu dầu khí chứng lại được bởi vì là giá dầu tăng rất mạnh nhưng giá dầu bắt đầu bước vào chen giảm giá rồi sẽ sớm giảm giá mạnh thôi chúng ta biết từ mùng 1 tháng 8 là các nước OPEC uh, bắt đầu tăng sản lượng 1,5 triệu thùng một ngày chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến giá dầu và PVGAS có lẽ là vùng giá 6x sẽ sớm mất lại tìm về vùng giá 5x thôi cá nhân tôi đánh giá PVGAS chúng ta nên tránh xa ra nhé PLX, PLX thì cũng tương tự thôi Có lẽ kết quả kinh doanh sẽ không khả quan lắm Trong 6 tháng cuối năm Hiện nay là đang khó đoán định Cái nhu cầu tiêu thụ Nên nói chung là PLX là có lẽ là Vùng giá 4x khó giữ rồi ờ, Đáy cũ 35 sẽ với gọi Vấn đề là lúc nào thôi Tự chung lại thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã hòa chung với thế giới Trừ Mỹ là đang ra những tín hiệu khá xấu. xương chung vẫn là đao chen quý vị nào chót còn hàng thì canh điều chỉnh lên mà bán còn quý đại nào mà chót cầm tiền rồi có lẽ quý vị nên đu du lịch nên nghỉ ngơi mấy tháng cuối năm quay trở lại nhặt quốc dép nhá cá nhân tôi đánh giá viên đất sẽ thủng 650 Đấy, còn vấn đề viên đất sẽ là 550 500 hay là 600 hay là thậm chí dưới 500 chúng ta phải chờ đợi xem chờ đợi kết quả tháng 1 xem viên đất đứng ở đâu nhé bây giờ chúng ta hô hào là giải ngân nọ giải ngân kia nhưng chỉ thấy khẩu hiệu thôi tôi không hề thấy dòng tiền đã thiếu hoàn toàn bóng dáng dòng tiền rồi chúng ta hãy đứng tránh xa ra càng xa càng tốt còn tất nhiên nếu quý vị nào mua vào một số cổ phiếu có game riêng thì tôi không nói thị trường chung thì là nên tránh xa còn cổ phiếu game riêng thì tôi không nói đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán SSI Rồi, khi SSI hình thành cái xu hướng Rồi, tưởng là breakout lên khi vượt 16 năm cuối cùng lại đi xuống tất nhiên là sau khi chia cổ tức nhưng tự chung lại là xấu chúng ta biết mặc dù là mã cổ phiếu đầu ngành chứng khoán chứng khoán thì không thể chết được thị trường thì vẫn sẽ sống thôi có cái SI sẽ gặp rất khó khăn chúng ta nên canh nếu SI có nhịp hồi trở lại 15 thì chúng ta bán đi ra thôi HCM đại diện tiếp theo cổ phiếu mang nặng tính đầu cơ đã có một nhịp tăng thần thánh từ 10 ờ, 1 lên 21 rất là thần thánh rồi. Bây giờ nhanh chóng điều chỉnh về 16 năm. Có lẽ HCM vẫn sẽ tiếp tục chen thôi. Tiêu chung lại thì sẽ không có một cổ phiếu nào blue chip đi ngược dòng. Còn penny hay micket thì tôi không biết. Đó là nhận định của cá nhân quan điểm của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc quý vị có một ờ, thêm một góc nhìn và sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt. Yeah. Dạ.